Xin kính chào toàn thể quý đầu tư đến với buổi nhận định thị trường tuần cuối cùng của tháng 11 của kênh đầu tư TGC Hùng Phạm. Như quý biết, tuần qua là một tuần ờ, đi sideways của toàn bộ thị trường tài chính từ vàng, chứng khoán, dầu cho đến các cặp tiền tệ. Tuy nhiên tuần qua cũng không phải là một tuần giao dịch ờ, không tốt của chúng ta. Tuần qua chúng ta cũng giao dịch khá là tốt. Đối với cậu vàng khi vùng canh bán mạnh của chúng ta là vùng 1908 1910 thì giá không tới nhưng vùng 95 97 trước đó chúng ta có vào lệnh bán thì cũng chốt lời rất là rực rỡ ở trước cái đỉnh 50 chúng ta chốt lời 52 và việc chúng ta mở lệnh mua vùng 52 55 thì cũng thành công rất là tốt Đấy, giá hồi ngược trở lên được đến vùng trên 80 à, còn việc chúng ta chờ giá phá qua 48 để chúng ta sell tốt thì giá chưa phá qua nên chúng ta không sell tốt được tiêu chung lại tuần qua một tuần à, nghe ngóng của thị trường tài chính Đấy, vàng chúng ta biết cả một tuần đi ngang sideways biên độ hẹp Đấy, chứng khoán cũng đi ngang với một cây nến uh, giảm rất là nhẹ chỉ số uh, à, DXY chỉ số đô la index cũng đi ngang đấy một cây nến rất là ngắn uh, toàn bộ các uh, cặp tiền tệ cũng đi ngang chúng ta nhìn có nhiều phiên đồng euro chỉ đi ngang trong biên độ 40 pip thôi đấy đồng AU cũng vậy chỉ đi ngang trong biên độ 450 pip thôi à, ngay cả đồng bảng một đồng tiền nổi tiếng với biên độ rất là mạnh thì tuần qua cũng thường xuyên dao động với biên độ rất là hẹp <laughs> chúng ta nhìn thấy hà daily của đồng bảng đấy ngày cuối tuần đồng bảng chỉ đi trong biên độ 50 pip thôi có thể nói là thị trường đang chờ đợi chờ đợi một cái điều gì đó, đó chắc chắn là chờ đợi rồi và nhiều khả năng cái điều thị trường chờ đợi sẽ đến trong tuần cuối cùng của tháng 11 này. Chắc chắn là thị trường sẽ có xu hướng sẽ có xu hướng mạnh, xu hướng mạnh ờ, để kết thúc đóng cửa nến tháng 11 và cũng định hình mở ra xu hướng mới trong tháng 12, tháng cuối cùng của năm. Xem dưới góc độ thông tin thì ờ, tuần tới sẽ là một tuần có khá nhiều thông tin và bận rộn đối với thị trường tài chính. Ở ờ, trước mắt là với thông tin kinh tế thì chúng ta biết là tâm điểm sẽ là dạng sáng ngày thứ năm uh, của họp FOMC uh, ờ, biên bản của họp FOMC tuy nhiên trước đó thì có một thông tin khá là quan trọng diễn ra cuối tuần này tuy nhiên thị trường chưa phản ánh lắm đó là như chúng ta biết là vào ờ, tối ngày 19 tháng 11 thì ông Muchin đã có cuộc trao đổi với chủ tịch Fed và Muchin tuyên bố là yêu cầu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ là sẽ dừng chương trình cho vay khẩn cấp Đấy, sau hạn chót 31 tháng 12 và còn số tiền thừa lại uh, gần 5 gần 500 tỷ thì Fed sẽ phải bàn giao lại cho chính phủ để chính phủ thực hiện những cái dự án uh, cứu trợ mới của chính phủ hoặc là hỗ trợ nền kinh tế. Đây là một thông tin nếu hiểu kỹ ra, nếu không có gì thay đổi mà trong tuần tới nếu những cái thông tin những cái trao đổi giữa cái bộ tài chính Mỹ và cục dự trữ liên bang uh, Mỹ Fed mà không thay đổi cái quan điểm này thì nhất có thể nhà đầu tư sẽ xuất hiện làn sóng bán tháo Đấy. đây là tôi đang nói là nếu nếu nó không thay đổi nhé còn nếu mà bộ trưởng tài chính Mỹ hạ giọng điệu hoặc là Ờ, với phép tìm được tiếng nói chung thì có lẽ chúng ta cũng chưa biết được nhưng rất nhiều khả năng là có lẽ chưa chắc tìm được tiếng nói chung đâu và rất nhiều khả năng thị trường tuần tới sẽ phản ứng ở ờ, phiên cuối tuần thì thị trường chưa phản ứng bởi vì thông tin này chưa được mổ xẻ tuy nhiên rất có thể bởi vì nếu cái chương trình dừng uh, hỗ trợ cho vay khẩn cấp đây chính là chương trình mua trái phiếu uh, doanh nghiệp của Fed đấy nếu chương trình này mà dừng thì điều đó đồng ý với việc cung tiền rẻ sẽ kết thúc Đấy, tạm thời là lãi suất thì vẫn duy trì ở không nhưng việc bơm tiền một cách không giới hạn là tạm thời là dấu hỏi lớn và thị trường hoàn toàn có thể phản ứng trước tin chứ nó sẽ không đợi đến 31 tháng 12 đây cũng là một uh, tham số nhé tham số để chúng ta theo dõi trong tuần sau còn một tham số nữa đó là việc ờ, đương kim tân tổng thống Joe Biden ờ, cũng ờ, bắt đầu cơ cấu và sắp xếp nhóm nhân sự để chờ chuyển giao quyền lực thì trong đó có một điểm đặc biệt đó là các nhân sự mà được Joe Biden đưa vào bộ máy à, về chính sách tiền tệ theo dõi à, với à, cơ quan quản lý tài chính bao gồm đưa vào cái ờ, bộ phận mà giám sát đặc biệt đối với ờ, các ờ, tổ chức tài chính, đặc biệt là nhóm ngân hàng. Và bên cạnh đó thì cũng là việc thúc đẩy cái dự luật là siết chặt hơn về cái quản lý lòng lẻo của các tổ chức tài chính thời kỳ chính phủ Donald Trump thì nếu điều này mà không có gì thay đổi thì chắc chắn là chính phủ của tân tổng thống Joe Biden sẽ siết mạnh hơn về quản lý thị trường tài chính thì điều này sẽ không có lợi cho thị trường đa tăng của thị trường chứng khoán. Đấy, chúng ta lưu ý đây sẽ là những cái biến số rất là lớn mà nếu nó tiếp tục được ừ, đào sâu hơn theo hướng bất lợi thì có thể sẽ diễn ra cái cuộc đình công của thị trường chứng khoán còn biến số tiếp theo của chúng ta thì rõ ràng là đại dịch vẫn tiếp tục hành hành cái này thì chúng ta không không quá bất ngờ đúng không ạ à, nhưng cái chúng ta hơi bất ngờ đó là tốc độ tăng của đại dịch hơi vượt ngoài dự kiến của chúng ta tuần vừa qua thì đã có những ngày à, có những ngày là số người uh, chết của Mỹ là vượt 2.000 người đây à, vào ngày 20 tháng 11 số ca tử vong của Mỹ là 260.000 ca trong một ngày vậy nên nhớ nhé 2.000 ca và 200.000 người nhiễm bệnh đấy còn thế giới thì đương nhiên là hơn 600.000 ca nhiễm bệnh và hơn 10.000 ca tử vong nhưng mà đặc biệt là chúng ta lưu ý Mỹ nhé quốc gia phát triển nhất thế giới đấy, nhưng hiện nay thì đang bị phá tan hoang về dịch bệnh Mỹ đã có hơn 12 triệu người nhiễm bệnh 258.000 người chết rồi và hiện nay là 2.000 người chết một ngày thì điều đó nó cũng rất là nhanh thôi chúng ta cứ nhân 2.000 người chết một ngày một tháng có 60.000 người chết mà tốc độ còn đang chưa có dấu hiệu dừng lại thì số người chết của Mỹ chẳng mấy mà chạm nửa triệu người đó còn thế giới cũng vậy thôi chúng ta biết là hiện nay thế giới đã gần triệu tư rồi 1380 à, triệu người chết Ờ, trong nếu mà cứ tốc độ mà 10.000 người chết một ngày thì trong vòng 2 tháng tới tức là đến hết tháng 1 có lẽ là chúng ta sẽ chạm 2 triệu người và với cái tỷ lệ nhiễm bệnh là cứ 600.000 người nhiễm bệnh một ngày thế này thì có lẽ chúng ta cũng đến hết tháng 1 chúng ta cũng sẽ chạm cột mốc là 100 triệu người ca nhiễm bệnh còn vaccine thì có lẽ chúng ta cũng phải đợi đến giữa năm sau nhanh cũng phải đầu năm và khi nào có vaccine cho toàn bộ mọi người thì nó cũng là một câu hỏi lớn do vậy chắc chắn cái dịch bệnh covid này nó vẫn tiếp tục tàn phá nền kinh tế thực còn khi nào nó ảnh hưởng đến nền kinh tế trực tuyến và ảnh hưởng đến thị trường tài chính thì tôi cũng không biết lúc nào thị trường tài chính quay đầu đó là những thông tin đáng chú ý về thông tin cơ bản uh, của thị trường mà chúng ta cần lưu ý tuần tới nhé còn xét về góc độ kỹ thuật thì đối với cậu vàng quan điểm của tôi Cậu vàng sẽ vẫn tiếp tục vẫn trong xu hướng là tiếp tục đi xuống thôi. Không có gì bất ngờ cả. Đấy, cậu vàng sẽ vẫn tiếp tục trong cái kênh giá này. Chúng ta không bất ngờ với cái kênh giá này. Và đích hướng đến của cậu vàng vẫn sẽ là vùng giá dưới nghìn dưới nghìn tám một ờ, bảy sáu mươi một bảy ờ, tám mươi gì đó. đó nhưng điều kiện kiên quyết đầu tiên là cậu vàng phải phá qua vùng một tám bốn tám và đóng cửa phía dưới thì lúc đó nó sẽ phi mạnh còn tuần tới thì xu hướng chung của chúng ta do chúng ta vẫn thiên về hướng cậu vàng tiếp tục xuống đấy chúng ta vẫn nhìn cậu hàng vẫn đang trong chu kỳ xuống thôi thì chúng ta sẽ ưu tiên canh bán thôi vậy chúng ta sẽ ưu tiên canh bán vùng nào đây chúng ta nhìn thấy là cậu vàng vẫn tiếp tục đấy, tuần vừa qua đi ngang trong biên độ hẹp và vẫn đang đi trong cái hộp này khi nào cậu vàng rời khỏi cái hộp này Đấy, và chúng ta thì đang phân tích hướng là cậu vàng sẽ rời khỏi theo hướng là breakout xuống đúng chưa ạ nếu cậu vàng breakout xuống đương nhiên là chúng ta bán thôi chúng ta sell top ở 1848 rồi đúng không ạ nhưng nếu trường hợp cậu vàng chưa xuống mà tiếp tục sideways chúng ta sẽ cánh bán ở đâu quan điểm của tôi MA 200 trên H4 sẽ tiếp tục là và là cạnh trên của cái hộp này sẽ tiếp tục chặn đứng đà hồi của cậu vàng do vậy khu vực chúng ta canh bán vẫn là khu vực đây vùng giá dưới nghìn chín nhá từ 1895 ờ, cho đến 1900 Đấy. chúng ta sẽ canh bán ở khu vực này chúng ta sẽ dừng lỗ là có lẽ chúng ta chỉ dừng lỗ phá qua nghìn chín thôi 1905 thôi trên MA200 thôi Đó. chúng ta bán dưới nghìn chín nhé dừng lỗ 1905 chốt lời thì đương nhiên trước mắt thì khi giá chưa phá qua cái vùng 1850 ờ, này chúng ta vẫn sẽ chốt lời cái vùng 5255 này khi nào giá phá qua chúng ta sell top sau đó đó là xu hướng ờ, cộng vàng tuần tới nhá xu hướng chính của chúng ta vẫn chỉ một chiều ưu tiên bán xuống thôi nhưng tuần tới thì chúng ta sẽ không mua lên nữa quý vị nhá tuần trước thì khi giá chạm vùng 5255 này chúng ta có thể mua và dừng lỗ ở 48 nhưng tuần tới nếu giá vàng xuống chúng ta không mua lên nữa nhé chúng ta có thể bỏ qua kèo mua lên vì ưu tiên chính của chúng ta là ưu tiên đi xuống và tôi tôi thiên về hướng tuần tới là tuần đóng cửa cuối tháng có thể vàng sẽ biến động rất mạnh Đó. và chúng ta trở lại với chát tháng đây chúng ta có thể nhìn thấy chát tháng của vàng hiện nay là cái dấu trên nó rất là dài rồi trong tháng đã có những thời điểm tưởng như vàng sẽ bứt phá breakout lên vàng tiền đến vùng 1966 nhưng hiện nay thì lại đang đóng cửa cách vùng đỉnh đá tạo gần 100 giá và cái dâu trên này uh, kéo dài 80 giá rất là mạnh nó thể hiện cái áp lực bán xuống rất là mạnh mẽ đấy nên chúng ta sẽ không bất ngờ nếu cái thân nến này tuần cuối cùng đẩy dài và đóng cửa dưới nhìn tám do vậy tôi không khuyến nghị tuần tới canh canh bắt đáy nhé hoàn toàn không canh mua tuần tới chúng ta nên ưu tiên kênh bán đó là về cậu vàng à, tuần tới có lẽ cậu vàng vẫn sẽ là một tâm điểm giao dịch chính của chúng ta vì cậu vàng vẫn đang có biên độ chứ các cặp tiền tệ thì khi nào phá ra biên độ chúng ta mới giao dịch được à, còn hiện tại chưa giao dịch được nhé đối với uh, thị trường tài chính chứng khoán thì có một điểm lưu ý thế này tuần vừa qua thì tuy cây nến giảm nó chưa mạnh thị trường đóng cửa 29.260 nó vẫn chưa nói lên điều gì cả tuy nhiên nó đã manh ra xuất hiện dấu hiệu có thể nói là mô hình sao hôm manh nha xuất hiện nếu tuần tới tiếp tục là một tuần giảm mạnh thị trường đóng cửa dưới 28.000 thì chắc chắn mô hình sao hôm xuất hiện và lúc đó chúng ta có thể nhìn lại là cái kịch bản 2018 có thể tái xuất Đấy, chúng ta biết đầu 2018 có một nhịp giảm rất là mạnh vào đợt tháng 1 tháng 2 sau đó thị trường tăng rất là mạnh đến tháng 10 và sau đó có một dịp giảm mạnh hơn rất là nhiều kịch bản lần này cũng gần tương tự như vậy Đấy, thị trường cũng có dấu hiệu mô hình hai đỉnh lớn Đấy, chúng ta có thể nhìn trên chart tuần hai đỉnh lớn rất là rõ ràng thứ hai là về tin tức thì chúng ta biết là hiện nay nếu xét về thông tin ờ, vaccine thì đúng là vaccine thì chắc chắn là sẽ phải có vấn đề sớm hay muộn trước hay sau thôi nhưng mà vaccine là câu chuyện của 3 đến 6 tháng nữa còn câu chuyện hiện tại là cái làn sóng lây lan dịch bệnh làn sóng thứ hai covid đang bùng nổ đó làn sóng thứ nhất thì đỉnh của covid chỉ có 250.000 người nhiễm bệnh một ngày và 5.000 người tử vong thôi còn lần này thì chúng ta chưa biết đỉnh ở đâu nhưng có những ngày chúng ta có 700.000 người nhiễm bệnh và hơn 10.000 người tử vong rồi số ca nhiễm bệnh tăng hơn gấp đôi và số ca tử vong tăng hơn gấp đôi nó đang mạnh mẽ hơn rất nhiều và hiện nay thị trường đang chưa phản ánh một tí nào về cái dịch bệnh cái thứ hai là chúng ta biết dịch bệnh nó chỉ là là phần nổi thôi của tảng băng chìm thôi khi dịch bệnh leo thang này thì rất nhiều ngành kinh tế sẽ bị tê liệt đó chúng ta phải hiểu và rất nhiều ngành sẽ rất là khó phục hồi thậm chí nếu phục hồi phải mất rất nhiều năm ví dụ như ngành hàng không hoặc là ngành dịch vụ ngành du lịch nó sẽ mất rất rất nhiều năm mới có thể trở lại như cũ chứ không phải là màu hồng là có vaccine cái là trở lại như cũ ngay đâu cũng như rất nhiều doanh nghiệp có thể sẽ đóng cửa vĩnh viễn không bao giờ mở cửa trở lại nữa đó có nhiều người sẽ mất việc lâu dài chứ không phải là mất việc trong một thời gian ngắn cái này là cái mà thị trường tài chính đang tách rời nền kinh tế thực từ đợt covid đến giờ có thể nói là người đầu tư f0 là người chiến thắng thị trường người đầu tư f0 đang say men chiến thắng và đang có mọi thứ nhưng mà chắc chắn họ sẽ sớm phải trả giá cái ngày đòi nợ sẽ đến thôi và có lẽ ngày đòi nợ sẽ đến nhanh thôi ờ, không sớm thì muộn không trước thì sau nếu không có gì thay đổi thì trong vòng 30 60 ngày tới sẽ là thời gian thị trường đòi nợ lại cái nhóm đầu tư F0 họ sẽ phải trả lại cả gốc cả lãi cho thị trường và quan điểm tôi thì tuần tới nếu đối với chỉ số chứng khoán, quý vị cũng vẫn nên ưu tiên canh bán và nếu quý vị đánh ngắn hạn thì quý vị sẽ dừng lỗ khi giá vượt qua đỉnh nhé. Đỉnh lần trước thì vẫn là trên 30.000, 30.100 thì quý vị có thể dừng lỗ ngắn hạn. Còn đâu bán thì là vẫn bán thôi. Còn nếu quý vị cẩn thận thì nên chờ đóng cửa tuần sau nữa. Nếu giá dưới 28.000 canh bán sao? Đấy, cẩn thận. Còn chu kỳ tới thì có lẽ nếu thị trường mà giảm mà nếu có lịch sử lặp lại thì đương nhiên nó sẽ phá cái đáy 18.000 này về 15.000 15.500 thì cũng không không biết đâu trong thời gian tới nếu thị trường xảy ra còn nếu nó không xảy ra mà nó tiếp tục lằng nhằng ở trên vùng đỉnh này thì rất khó nói thị trường có thể đảo chiều rất là nhanh thị trường có thể tăng 1.500 điểm 200.000 điểm một phiên nhưng nếu thị trường rơi giống ngày tháng 3 mà rơi 2.000 3.000 điểm phiên thì cũng nhanh thôi 10.000 điểm có lẽ chỉ mất 1-2 tuần thôi đó thì về chứng khoán quý vị hết sức lưu ý nhé hiện nay thì nhà đầu tư đang rất là lạc quan cái dòng tiền thì đang chảy kỷ lục vào thị trường tuy nhiên lúc nào thì thị trường lập những kỷ lục mới thì rất có thể những cái lúc đấy là những lúc gió đổi chiều đó tất cả những người cần mua được mua tất cả những người cần thỏa mãn được thỏa mãn tất nhiên đây cũng không hẳn là chắc chắn nó xảy ra quý vị nên nhớ trong thị trường tài chính không có gì chắc chắn nhưng đấy là lúc mà quý vị nên cẩn thận ở thị trường giao dịch nên cẩn thận mua thì chắc chắn là không nên mua rồi còn bán thì quý vị có thể tùy theo khẩu vị rủi ro của mình đó đối với à, các cặp tiền tệ thì quý vị lưu ý một chút về chỉ số DG nhé hiện nay chỉ số DG là chỉ số đô la index so với bảy cặp tiền tệ chính đó, thì đô la index vẫn đang có kháng cự hỗ trợ à đang có hỗ trợ rất là mạnh ở vùng giá quanh 92 đó có thể đô la index sẽ tạo đáy ở đây đi lên cũng có thể không nếu xuyên thủng vùng này thì đô la index sẽ toang và các cặp tiền tệ khác sẽ tăng giá mạnh so với đô la index chúng ta nên chờ phản ứng của thị trường à, khi à, Mỹ à còn một thông tin quan trọng nữa Mỹ nhé là thông tin về bầu cử Mỹ đấy tiếp tục có những bang à, tuyên bố là chính thức công bố kết quả và Joe Biden tiếp tục thắng cử tất nhiên là Joe Biden sẽ là tổng thống đấy là đương nhiên rồi Donald Trump kiện ở đâu thua ở đấy và khoảng cách nó rất là xa Joe Biden hơn uh, tổng thống Donald Trump gần 7 triệu cổ phiếu uh, lá phiếu phổ thông cái này rất khó để lật và Joe Biden cũng hơn 300 phiếu đại cử tri cái khoảng cách nó gọi là vời vợi không thể lật ngược được vấn đề là lúc nào mà Donald Trump thừa nhận thua và tất cả bang công bố chính thức thôi đấy tuần tới có thể có những bang ờ, tranh chấp nữa công bố chúng ta lưu ý nó cũng có thể ảnh hưởng đến quyết định của thị trường gây ra xáo trộn một chút đô la index thì đang đứng ở ngưỡng rất là quan trọng hiện nay đang ở 92.39 Đấy, chúng ta lưu ý nhé đặc biệt nếu chúng ta giao dịch các cặp tiền tệ chúng ta lưu ý nếu đô la index bục 92 thì các tức là đô la sẽ đi xuống và các cặp tiền tệ sẽ đi lên ngược lại nếu đô la index loanh quanh ở 92 này mà đi lên giống như trên chart tuần này nó tạo mô hình hai đáy này đó chúng ta nhìn thấy đó thì lúc đó ờ, các cặp tiền tệ khác sẽ cắm mắt đi xuống do vậy thời điểm hiện tại không phải là thời điểm chúng ta đón xu hướng đối với việc giao dịch các cặp tiền tệ mà chúng ta nên chờ chúng ta nên chờ có một xu hướng nó rõ hơn một chút nhé à, chúng ta nhìn thấy hoàn toàn có thể làm mô hình hai đáy cũng nên chưa biết được chuyện gì cũng có thể xảy ra do vậy chúng ta nên lưu ý cái mốc quan trọng 92 và lưu ý đô la index <coughs> đối với chứng khoán Dow Jones thì là như vậy rồi tuần qua là một tuần tiếp tục là áp lực đi xuống đối với Nasdaq thì tuần qua Nasdaq đi ngang biên độ rất là hẹp nhưng mà Nasdaq cũng đang có dấu hiệu tạo mô hình hai đỉnh nó khá rõ nét này chúng ta cần chờ một ờ, tuần giảm mạnh mẽ hơn nữa của Nasdaq thì để nó khẳng định hơn xu hướng còn đi lên thì chúng ta cũng chưa biết chưa có động lực S&P 500 thì cũng tương tự vậy thôi Dow Jones và Nasdaq thôi nó cũng có mô hình hai đỉnh khá là rõ rồi chúng ta chờ đợi thôi chúng ta chờ đợi thêm tín hiệu đối với uh, dầu hiện nay đang ở một thế rất là khó nhé dầu đóng cửa 422 một thế cực khó luôn đó có lẽ tuần tới chúng ta vẫn nên hy vọng là dầu tạo mô hình hai đỉnh tức là chúng ta canh bán quanh 43 nhé 43 cộng trừ chúng ta dừng lỗ khi giá dầu phá qua 44 thôi đó còn hiện nay dầu đang phản ánh khá là vi diệu luôn Đấy. cuộc họp uh, quan trọng nhất sẽ là cuộc họp OPEC vào cuối tháng cơ bây giờ cũng chưa xảy ra một tuần tới cũng chưa xảy ra chúng ta cũng chưa biết dầu sẽ phản ứng như nào rõ ràng trước kia khi dầu xuống âm thì là do là bảo dịch bệnh do tiêu thụ do hạn chế đóng cửa các kiểu bây giờ thì dịch bệnh vẫn dịch bệnh nhu cầu tiêu thụ vẫn thấp nhưng giá dầu vẫn tăng nói chung là tất cả là do nhà cái thôi cái này hơi khó lừa dầu giá dầu hiện tay ngắn hạn thì cũng khó khó giao dịch cái xu hướng khi giá dầu đã bứt phá qua 36 nó thể hiện xu hướng xuống khá tốt thì sau đó dầu lại quay ngược lên rất là vi diệu đợt này thị trường đang ở ờ, thế có lẽ là do tiền rẻ nên thị trường đang phản ứng nó thái quá quá đà cá nhân tôi thì vẫn tin tưởng là dầu sẽ phải có nhịp điều chỉnh xuống xuống tích lũy ổn định ở cái vùng 20 30 tạo ra một nền giá tốt trước khi có thể bước vào chu kỳ uptrend nhưng mà lúc nào dầu điều chỉnh thế thì chúng ta chưa biết nên chúng ta có muốn mua dài hạn thì cũng nên chờ đợi nếu quý vị nào nhớ chắc ngày dầu 15 đô tôi vẫn bảo bán nhà mua ấy. rất nhiều quý vị cười đúng nó có một hai phiên nó xuống dưới 15 thôi nhưng bây giờ quý vị thấy rõ ràng là 15 bây giờ <laughs> quá mơ ước đúng không ạ đúng bán nhà mua thời đấy bây giờ có ba cái nhà rồi thật đối với tiền tệ nhé thì đây chúng ta có thể nhìn thấy tuần vừa qua euro đi ngang im phong phát rất là khó lừa có lẽ tuần tới chúng ta chờ đợi thôi xem phản ứng đô la index thế nào nếu đô la index tăng chúng ta sẽ bán euro uh, ờ, UR e còn nếu mà đô la index mà giảm phá 92 thì chúng ta đợi euro break out lên tuy nhiên tôi cũng không thiên về hướng mua lên euro ở thời điểm hiện tại đấy do vậy nếu mà break out lên quý vị cũng cẩn thận AU cũng vậy cũng đang ở cái giai đoạn nó khá là ờ, ban căng khó lường có lẽ tuần tới chúng ta những cặp gắn với đồng u chúng ta sẽ tạm thời đứng ngoài quan sát chờ có tín hiệu rõ ràng đấy có lẽ chúng ta sẽ tập trung uzi như vậy rất là khó lường biên độ biến động rất là hẹp chúng ta nên tập trung vào những cặp uh, gắn với đồng bảng đồng bảng thì nó có hai yếu tố thứ nhất là yếu tố Brexit thì vẫn đang là những cái thông tin nửa tối nửa sáng nên nó tạo ra những biên độ dao động cho đồng bảng thứ hai là đồng bảng cũng ở khá gần khu vực nó quan trọng nếu mà ngắn hạn nhé chúng ta nhìn thấy đồng bảng nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng hướng đến vùng đỉnh cũ đây khu vực là 1.3 500 có lẽ nếu tuần tới đồng bảng hướng đến đây chúng ta sẽ ưu tiên canh bán nhé chúng ta bán và chúng ta dừng lỗ 670 pip ở khu vực này Đó. nếu đến đây đồng bảng có khả năng tạo mô hình ba đỉnh đối với ờ, bảng trên yên thì vẫn đang hướng đến cái chen này Đó, tuần tới nếu chúng ta đồng bảng trên yên nếu nó break out lên nó cũng phải hướng đến 41 412 trước khi đảo chiều quay xuống nó vẫn trong quay chen này mua lên thì rõ ràng chúng ta cũng chưa tìm được điểm đâu rất là khó lừa AU AU thì trên tát tuần của nó ờ, đang có dấu hiệu tạo mây cụt quý vị lưu ý nhé nếu theo cái mô hình mây cụt này thì AU hoàn toàn có thể tăng giá tầm 1.000 pip tức là tăng hướng đây là xu hướng là tôi để chắc tuần thì nó sẽ dài hạn nhá là sẽ hướng đến vùng 1.9200 do vậy AU chúng ta ưu tiên canh mua đấy chúng ta canh mua thì chúng ta sẽ dừng lỗ ở phía dưới này 1.7900 như vậy chúng ta ưu tiên canh mua nếu giá điều chỉnh về quanh 1.800 hiện nay đang là 1.8187 tức là điều chỉnh khoảng 180 pip chúng ta ưu tiên canh mua nhé canh mua để hướng đến chen tăng tất nhiên là đây là nó dấu hiệu tạo mây cụt chưa chắc chắn là nó tạo hay không đâu nên chúng ta mua và dừng lỗ thôi mua và dừng lỗ 6 70 pip thôi chốt lời có thể thả ra hoặc trước ờ, mắt thì hướng đến chốt lời 500 pip ở 1.8500 đối với G uh, ờ, GCAD GCAD thì tín hiệu của nó rất là không rõ ràng có lẽ đồng này chúng ta không giao dịch xu hướng đang tăng nhưng nó tăng kiểu bậc thang rất là khó chịu GN GN thì đang có dấu hiệu tạo mô hình ba đáy do vậy ưu tiên của chúng ta là ưu tiên canh mua nhé đây chen của nó đây tuần tới chúng ta sẽ hoàn toàn ưu tiên canh mua và chúng ta dừng lỗ phía dưới chen nếu giá phá qua chen thì thôi chúng ta nghỉ còn nếu giá không phá qua chen thì chúng ta mua đúng đáy và ăn chọn một cầu thôi đối với GN thì chúng ta sẽ ưu tiên là mua ở đáy cũ đây khu vực này 1.9100 đó chúng ta dừng lỗ dừng lỗ qua cái đáy này 1.9040 60 pip còn chốt lời chúng ta để mở nhé không chúng ta có thể chốt lời 3 400 pip đó là toàn bộ nhận định uh, thị trường vàng forex chứng khoán dầu của kênh đầu tư TGC Hồng Phạm chúc quý vị có một tuần giao dịch thành công quý vị hết sức lưu ý nhé tuần tới là một tuần à, đóng cửa tháng do vậy có thể có diễn biến bất ngờ và diễn biến giao dịch rất là mạnh quý vị hết sức cẩn thận chúc quý vị giao dịch thành công